rất là nhiều anh em hỏi thắc mắc mình vậy rẻ hơn một triệu này có ngon hơn hay không mà rẻ hơn nhiều vậy thực ra là rất là ngon nhá chẳng qua là nhật bản người ta giao rẻ thì bán rẻ thôi đó Chào anh em Mình đã có những chiếc Galaxy Note 8 ở đây thì à, Anh em biết là hôm trước mình có làm clip về chiếc Galaxy Note 8 của Nhật Bản và thực sự là được rất là nhiều anh em quan tâm luôn ừ, trên youtube này cũng như là ở, ở trên kênh facebook cũng như là đến trực tiếp cửa hàng hỏi mình bởi vì chiếc máy này nó quá ngon và rẻ thành ra anh em rất là nhiều có những anh em biết thì rất là thích nhưng có những anh em anh em nghi ngờ thì uh, có hỏi mình rất là nhiều câu hỏi là liệu cái con đấy nó ngon hay không vô hình tất cả các thứ liệu nó có bằng những chiếc máy của mỹ hay là những chiếc máy của hàn quốc hay không mà nó rẻ hơn những một triệu thì uh, chính vì thế là mục đích ngày hôm nay mình làm clip này thì uh, mình để so sánh cho anh em cụ thể nhất chân thực nhất về những chiếc Galaxy Note 8 của Nhật Bản với chiếc Galaxy Note 8 của Mỹ cũng như là với chiếc Galaxy Note 8 của Hàn Quốc anh em nhé thì um, cái đấy thì mình cũng chuẩn bị đây ở bên này thì mình có một chiếc màu tím mắm tôm ở đây là chiếc Galaxy Note 8 của Hàn Quốc đấy màu tím nhá còn chiếc màu đen đây là chiếc Galaxy Note 8 của Mỹ này anh em có thể nhìn thấy là chữ Galaxy Note 8 ở đây chỉ có Mỹ nó mới in thôi và bên này màu vàng rất là đẹp đây là chiếc Galaxy Note 8 của Nhật Bản đó có thể nhìn thấy chỉ có chữ Galaxy và chữ A ở đây không thì uh, đầu tiên thì mình cũng phải nói về kiểu dáng và hình thức thì uh, những video trước là mình đã nói rồi nó chỉ khác nhau về cái đường in đằng sau thôi còn tất cả mọi thứ đều y như nhau đều y nhau anh em nhé tất cả mọi thứ đều giống hệt nhau này tất cả các vị trí ở đây nó không khác nhau một cái gì cả chỉ có cái in ở sau lưng tất cả là nó khác thôi còn lại là giống hệt nhau thứ hai là mình sẽ nói về cấu hình cấu hình ấy về thiết kế phần cứng thì những chiếc máy này là hoàn toàn giống hệt nhau chỉ có mỗi cái camera là của chiếc Mỹ và của chiếc ờ, Hàn Quốc à, Nhật Bản đây này là sẽ sử dụng uh, camera là ống kính của Sony còn chiếc uh, Samsung của Hàn Quốc và của Việt Nam của thị trường quốc tế nó sử dụng camera của Samsung nhưng mà thực ra là chất lượng camera nó chẳng khác nhau chẳng qua là Hàn Quốc ở Mỹ người ta thích dùng Samsung thì người ta yêu cầu Samsung người ta làm thôi à thích dùng Sony thì yêu cầu Samsung người ta làm thôi chứ thực tế là chẳng khác nhau cả đó cái khác ấy là duy nhất cái thiết kế phần cứng của hai của chiếc uh, chiếc Mỹ và chiếc Nhật Bản này khác là sử dụng chip chủ CPU là Snapdragon 835 không như ở của Hàn Quốc của quốc tế hay là của là tại thị trường Việt Nam ấy là sử dụng chip Exynos thì uh, về mặt lý thuyết và thực tế là anh em ở trên mạng đánh giá và thực tế là mình cũng cảm thấy là chip Snapdragon 845 sẽ cho hiệu năng tốt hơn chơi game tốt hơn và về độ lâu dài thì nó sẽ là ngon hơn ví dụ hai năm nữa trên chiếc Snapdragon 8 35 anh em vẫn có thể chơi game ngon nhưng Exynos thì chưa chắc đã làm được cái đấy RAM giống hệt nhau bộ nhớ trong giống hệt nhau bút pen màn hình các thứ đều giống hệt nhau đó thế là về lý thuyết à, về về về thực tế về cấu hình các thứ thì là chúng ta có thể nhận thấy ấy, là chiếc máy của Hàn Quốc này đều và quốc tế này sẽ thua kém những chiếc máy của Mỹ và của Nhật Bản về hiệu năng sử dụng về cấu hình sử dụng về cấu hình chơi game mà tại sao những chiếc máy này đều rẻ hơn một điều duy nhất những chiếc máy của Hàn Quốc người ta nói Samsung là người ta nghĩ là Hàn Quốc thành ra nó sẽ đắt hơn những chiếc máy quốc tế bởi vì nó phân phối tại thị trường quốc tế nó sẽ đắt hơn những chiếc máy mà được chỉ được phân phối tại thị trường nội địa của Mỹ hay từ nội địa của Hà của Nhật Bản thôi nhé và tiếp nữa vì sao của Nhật Bản lại rẻ đến nước quá nhiều như vậy thì mình phải nói thật với anh em tại thị trường nhật bản những chiếc samsung này giá rất là rẻ thành ra là người buôn người ta giao rẻ thôi giao rẻ thì mình sẽ bán lên tay anh em là rẻ chiếc mỹ này như vậy buôn giao rẻ sẽ bán cho anh em là rẻ hàn quốc được đẩy giá lên cao sẽ phải bán cho anh em giá cao thế thôi còn thực tế là bây giờ chúng ta sẽ đi xem cấu hình chi tiết và chạy nó sẽ là như nào thì mình sẽ mở lên cho anh em xem nhá để anh em biết cụ thể hơn đây ok mình sẽ cho anh em xem về các màn hình anh em có thể thấy là giống hệt nhau thiết kế tất cả mọi thứ đều giống hệt nhau đúng không nếu mà thoạt nhìn bên ngoài chúng ta sẽ không biết đâu là của Hàn Quốc đâu là của Mỹ và đâu của Nhật Bản cả đó giao diện cũng là đều của Samsung làm chỉ khác bên trong về phần mềm khi được nhà mạng người ta yêu cầu là phải có những ứng dụng của người ta là như thế nào thì sẽ bị như thế của Hàn Quốc cũng giống như của Nhật Bản đều phụ thuộc vào những nhà mạng nhưng rất là may Hàn Quốc thì bây giờ chúng ta đã chạy hết lên hai sim cúc và có dùng được hai sim rồi thành ra nó cũng không khác gì của Việt Nam cả đó anh em có thể nhìn thấy không giao diện không có ứng dụng gì của Hàn Quốc cả ứng dụng tin nhắn ứng dụng tất cả các thứ khởi động bình thường như của Samsung của Mỹ cũng một điểm rất vui từ Galaxy S7 trở lên là chúng ta có thể hoàn toàn có thể chạy được ROM quốc tế chung tất cả những cái nhà mạng của Mỹ thế nên là chúng ta sẽ có cái giao diện y như máy Việt Nam ở đây Đấy là riêng bản của Mỹ và cập nhật OTA hoàn toàn bình thường Nhược điểm một cái là OTA của những bản quốc tế tại Mỹ nó sẽ chậm hơn những cái bản nhà mạng Ví dụ nhé, như của Hàn Quốc thì chúng ta có thể lên được Android 9 rồi Nhưng của Mỹ sẽ chưa lên và sẽ chậm hơn một chút Và tất nhiên rồi, Nhật Bản vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào nhà mạng à, Thì mình có tìm và có đào bới những cái ROM cúc Để cho anh em sử dụng được những chiếc máy của Nhật Bản ngon nhất Thì uh, chưa có cái ROM nào tốt cả, nhưng cũng không sao cả Đây ROM anh em có thể nhìn thấy này chiếc máy của Nhật Bản đây là một chiếc máy của nhà mạng AU à, KDDI đấy thì anh em có thể nhìn thấy rất là nhiều ứng dụng của AU này đó nhưng mà không sao chúng ta có thể xóa được nhá đây chúng ta phải ấn gỡ cái đặt và xóa đi chúng ta sẽ xóa đi khoảng 80% những ứng dụng này thậm chí đến 9% chỉ còn có hai cái thì phải mình chưa xóa đi mình phải nói cho anh em rõ anh em biết này anh em này nhá Đấy, những ứng dụng nào không xóa được chúng ta sẽ tắt đi nó sẽ không còn hiển thị trên màn hình và sẽ không hoạt động nữa ứng dụng nào chúng ta gỡ được và xóa được thì chúng ta sẽ gỡ và xóa bình thường đó và cái ROM của Nhật Bản nó sẽ có nhược điểm tiếp theo đó là khởi động lên thì nó sẽ có logo nhà mạng này và cái quan trọng nhất là tin nhắn ứng dụng tin nhắn SMS đấy mà bây giờ gần như anh em không sử dụng mấy đấy chỉ để nhắn tin uh, nạp tiền chơi game rồi nhắn tin uh, cho những người mà người ta không dùng smartphone thôi là chúng ta sẽ dùng SMS thì những chiếc máy này chỉ nhắn tin được khoảng uh, ứng dụng gốc sẽ không phải là ứng dụng gốc giống như tin nhắn của Samsung này nhé sẽ không phải là ứng dụng Samsung mà là ứng dụng của nhà mạng AU hay là KDDI ấy là ứng dụng đấy thì chúng ta chỉ soạn thảo tin nhắn được khoảng 160 ký tự đối với những ký tự không có dấu tiếng Việt còn nếu có dấu tiếng Việt thì chúng ta chỉ soạn được khoảng 70 ký tự thôi còn trên 70 ký tự là chúng ta sẽ không gửi được với dạng SMM bình thường đó là cái nhược điểm như vậy nhưng không sao bây giờ thì android mà chúng ta có thể cài đặt được rất là nhiều thứ ví dụ như là messenger là chúng ta có thể bật được sms là chúng ta dùng bình thường hoặc là chúng ta có thể cài đặt một ứng dụng sms khác để chúng ta thay thế cho ứng dụng sms theo máy đó yên tâm một vấn đề nữa là của nhật bản sẽ không như của trung quốc là chúng ta hoàn toàn có dịch vụ google bình thường gốc xe máy mà chỉ có Trung Quốc nó không Google thôi chỉ có Triều Tiên nó không có Google thôi chứ còn phần còn lại thế giới là hoàn toàn có đầy đủ đặc biệt là Nhật Bản sẽ có Google cho anh em sử dụng và sẽ có tiếng Việt nhé đó vấn đề phần mềm chúng ta không phải đáng lo ngại nhiều lắm đúng không còn vấn đề hiệu năng thực tế thì bây giờ mình sẽ chạy thử cho anh em xem thì chỉ có phần mềm AutoTu đánh giá được ok nhất thì mình sẽ chạy AutoTu nhá Đấy, AutoTu thì bây giờ nó không cho trên down trên Google đây rồi nhưng không sao chúng ta có thể là down trên chợ đen có hết chợ một cái sợ nó ở trên uh, Google trong tìm ấy nó sẽ có không sợ đây này mình sẽ vào xe có hình cụ thể cho các bạn nhìn nhá đây chúng ta có thể nhìn thấy vào thiết bị của tôi này đây chúng ta có thể nhìn thấy là Samsung này Galaxy Note 8 đây là phiên bản là đầu F bởi vì là nó là đầu N của Hàn Quốc thôi nhưng mình đã chạy ROM quốc tế rồi chạy ROM 2 sim nó sẽ là báo đầu F bình thường phần cứng của nó là phần Exynos 8895 nhé đó các bạn thì nhìn này nhưng chiếc máy của Mỹ này chúng ta có thể nhìn thấy là N950U này đó là 950 này nó sở hữu chiếc phần cứng nó sẽ là Qualcomm hết rồi đó chúng ta nhìn thấy là Qualcomm này đó, cụ thể là kiểu CU e là Snapdragon 835 này CU e của Hàn Quốc nó sẽ là Exynos 8895 còn Nhật Bản sẽ là tương tự của Mỹ đó anh em nhìn thấy không còn Nhật Bản nó sẽ là Qualcomm Snapdragon 835 đó ở trên nhãn hiệu nó sẽ là Samsung KDDI có nghĩa là của nhà mạng uh, uh, AU ấy đấy tên mã là SCV37 chứ không phải là N950 gì đó mà chỉ là SCV37 thôi anh em nhé tên theo nhà mạng luôn đó, Nhật Bản rất là khó tính trong việc đấy chi đồ họa của hai chiếc máy Mỹ và Hàn Quốc Nhật Bản đều hoàn toàn là như nhau đều là Areno 540 còn ở trên chiếc uh, Hàn Quốc sẽ là Mali G71 nói về chiếc đồ họa nói về thông số như vậy thì nếu anh em biết anh em nó sẽ hình dung được chiếc máy của Mỹ và Nhật Bản sẽ giống hệt nhau còn Hàn Quốc nó sẽ khác và hiệu năng nó như thế nào thì nhiều anh em chơi quan con để biết còn thực tế bây giờ mình sẽ chạy Antutu Benmark để thử anh em nhá đó. chúng ta cùng kiên nhẫn chờ đợi một vài phút để xem điểm số thực tế nó sẽ là như thế nào đó. chất lượng về loa chất lượng màn hình mình sẽ không nói nhiều bởi vì giống hệt nhau thôi không khác nhau thế nào đâu anh em ạ chứ không phải là nhật bản rẻ tiền hơn mà khác đâu thậm chí những chiếc nhật bản nó còn bền hơn cơ đó. đó anh em có thể nhìn thấy nhá chiếc uh, hai chiếc Note 8 mà sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 835 ấy điểm số nó cao hơn tương đối là nhiều so với chiếc Note 8 sử dụng chip uh, Exynos mặc dù chiếc máy này đã được rốt nhé có nghĩa là đã được can thiệp phần mềm và đã được giảm tất cả nhiều cái hiệu năng à, tăng tất cả hiệu năng và giảm tất cả những cái ứng dụng mà ảnh hưởng đến hiệu năng của chiếc máy này nhưng mà điểm số của nó chỉ đạt được khoảng 229.859 thôi trên chiếc máy của Mỹ thì sẽ có điểm số là 260.000, 60.300 Còn trên chiếc của Hàn, của Nhật Bản sẽ cao nhất là 264.640 Thực tế là mà nói đấy, cái điểm số ở hai chiếc máy này thường thường nó sẽ là xem xem nhau thôi Chiếc máy của Mỹ hay là chiếc máy của Nhật Bản nó sẽ là rất là giống nhau Chúng ta có thể nhìn thấy là điểm số của cpu đều là 279.000 Của trên chiếc uh, Exynos sẽ thấp hơn rồi Điểm số GPU cũng vậy sẽ cao hơn bởi vì là chiếc đồ họa của Qualcomm, chiếc đồ họa Reno mà điểm số mem truy xuất dữ liệu bộ nhớ tất cả các thứ đều như nhau bởi vì đều sử dụng bộ nhớ của Samsung UX xử lý tất cả các thứ thì trên chiếc của Mỹ sẽ nhỉnh hơn một chút và chúng ta có thể nhìn thấy nhiệt độ CPU ở chiếc chiếc uh, Exynos nó sẽ rất là mát là khoảng 46 độ thôi nó tăng lên khoảng 46 độ sau khi chạy xong còn trên chiếc của Mỹ và của Nhật Bản sẽ tăng cao hơn, cao hơn đặc biệt là chiếc của Mỹ thì nó sẽ tăng lên 7 độ C cơ đó về pin về tất cả các thứ ở bên dưới này thì chúng ta có thể nhìn thấy là hoàn toàn giống nhau đó mình có thể vào đây là xem cái ờ, cái xác minh này đó, chúng ta có thể nhìn thấy là đây là hoàn toàn những chiếc máy chuẩn nhá đó là xác minh hoàn toàn là những chiếc máy ok nhất này chúng ta nhìn thấy thông số kỹ thuật hoàn toàn trùng khớp với thông số kỹ thuật tu này thì uh, nói cho anh em biết là cái phần mềm tu này những anh em là chưa biết là phần mềm tu này là một phần mềm ngoài thôi chứ không phải của hãng nên chúng ta chỉ tin được uh, mấy chục phần trăm thôi không tin hoàn toàn bởi vì là sao bởi vì là nó không được hãng là người ta kiểm chứng cả bởi vì Google Play giờ nó gỡ rồi đấy vâng thì nó là cái à, máy mà và vâng, nó là cái phần mềm ấy mà được uh, làm ra để chạy giả lập trên những chiếc máy này và tính theo thang điểm của Antutu thôi nó không phải là thang điểm quy chuẩn gì cả anh em chỉ tin một phần thôi nhá đó đó là về hiệu năng thì chúng ta có thể nhìn nhận thấy là cái được máy của Nhật Bản rất là rẻ nhưng mà vẫn là ok rất là cao đúng không đó về thực tế nhé thì bây giờ mình sẽ tắt hết đứng đa nhiệm như này và mình sẽ chạy thử cái ứng dụng cái game mà anh em hay chơi nhất ấy để mình vào bên trong để xem là liệu anh em tùy chỉnh nó sẽ được mức độ như nào và chơi nó có bị giật hay không nhá đó là game PUBG nhá ok mình sẽ vào luôn này đó gần như là cùng lúc chúng ta sẽ xem là loát mình nghĩ là có lẽ nó sẽ loát gần như là ngang nhau thôi đó anh em nhá đó anh em thấy không đó, gần gần như là ngang nhau thôi chứ không thua nhau là mấy đâu đó mình sẽ vào game để mình nhảy thì mình chơi thử luôn anh em xem thử đây mình sẽ xoay sang này dễ nhất trên cùng sẽ là của nhật bản này đây đó hai bên nó sẽ là như này nhá ok đây mình sẽ vào này bắt đầu luôn đó. bắt đầu luôn này Đấy, anh em thấy gì không nó hoàn toàn là giống nhau thôi chiếc máy của Nhật Bản cũng vậy Mỹ cũng vậy mà Hàn Quốc cũng vậy là hoàn toàn là giống nhau luôn ở trong hiệu năng của game thì nó sẽ khác một chút đây nha. đây là chiếc máy của Nhật Bản anh em nhé này đó đây là chiếc máy của Nhật Bản này mình sẽ vào cài đặt nhé vào đồ họa này sẽ để là cực cao HDR có luôn Full HD thì chưa có tôi sẽ để hình ảnh là như thực này anh em thì nhìn thấy nhá cửa răng cưa ok là bật luôn cửa răng cưa này bóng bật luôn tất cả bật luôn à, ta thỏ bật điều chỉnh đồ họa là bật này độ sáng cho lên một tí nữa này ok đây gần như là chúng ta có thể chỉnh được max setting luôn Đó. ok chưa bây giờ sẽ cái máy của mỹ này tất nhiên rồi nó sẽ giống như vậy thôi đây nhá mình sẽ để đồ họa này cũng giống như vậy này như thực này đó tất cả mình sẽ bật này ok đó đây là chiếc của mỹ nhá để dùng rồi hàn quốc đây rất là một mà anh em sử dụng chiếc máy này thì hoàn toàn yên tâm luôn chơi game rất là ngon vẫn là, là ngon bỏ ra sau nhảy luôn đó nhảy luôn đó, anh em đó. rất là mượt luôn đó đây là chiếc máy của nhật bản nhá đây hàn quốc đây hàn quốc này chiếc máy của Hàn Quốc thì chúng ta sẽ không chọn HDR đâu đó anh em nhìn đâu nó thua thiệt rồi nhá không chọn HDR này à, có thể là do phần mềm có thể cập nhật phần mềm nào cài đặt được anh em nào biết thì có thể comment bên dưới chứ bây giờ là mình để phần mềm hai sim ấy là chiếc máy của Hàn Quốc nó sẽ không bật được HDR như hai chiếc máy này đâu nhá đó anh em để nhìn thấy sự thua thiệt đâu. đó. ok đây là cái game mà anh em gần như hay chơi mình chỉ biết chơi game này thôi đó anh em để nhìn đâu đó hơi giật một tí rồi có thể anh Nam về cấu hình thì nó không thua kém là mấy nhưng chẳng may nó bị như vậy thì có thể là do cái cài đặt phần mềm có thể do cái ROM này nó không không ok lắm cho cái game này mình nghĩ là vậy thôi chứ chơi trên máy của Nhật Bản nó gốc này rất là ngon này đó anh em nhìn thấy không đó, rất là ngon luôn đó, hình ảnh rất là đẹp này đây, mình cho nó chạy tự động vào nhá đó anh em nhìn thấy không đây Mỹ đây đó Thế rất là nhiều anh em hỏi thắc mắc mình vậy rẻ hơn một triệu liệu có ngon hơn hay không và rẻ hơn nhiều vậy Thực ra là rất là ngon nhá Chẳng qua là Nhật Bản người ta giao rẻ thì bán rẻ thôi Đó Đây Đã có thằng nó bắn mình rồi này Đấm luôn Đấm luôn, đấm luôn Đấm chết Đây là những con của máy thôi, không phải là người thành bắn gà đó Cờ, cờ Maroc đồng hoàng ok cho mày bắn đi giết luôn đấy anh em nhìn không rất là ngon nhá anh em mua về để chơi thì không còn gì suy nghĩ đâu ok chạy khu nhà này đây ông Hàn Quốc này đó anh em có thể nhận thấy không đơn giản lắm những chiếc máy của Nhật Bản nhé rẻ nhưng không hề lờ một chút nào đâu nhá chơi game rất là ngon còn ngon hơn của Hàn Quốc nếu mà chạy ROM 2 sim của Hàn Quốc không bật 2R còn Nhật Bản và có Mỹ sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 835 bật được hoàn toàn bình thường chơi rất là mượt luôn hình ảnh rất là đẹp luôn màn hình rất là đẹp luôn thế nên anh em khỏi suy nghĩ luôn chả khác gì của Hàn Quốc hay cũng chả khác gì của Mỹ đâu nếu trong tầm giá mà anh em lăn tăn khoảng 5 triệu ấy hơn 5 triệu anh em nó lăn tăn không biết là chọn máy gì ấy thì thôi làm một con thương hiệu hàng hiệu Samsung Galaxy Note 8 đến từ Nhật Bản cũng rất là ok à, để cập nhật chi tiết về giá của sản phẩm này anh em các bạn vào đường link mình để phía dưới nha hoặc vào website mà bà vn để xem nhiều sản phẩm khác anh em có thể gọi điện thoại trực tiếp cho mình số điện thoại là 0225 652 6789 để hỏi về chiếc máy này để cập nhật tình hình cụ thể nhất về chiếc máy này chương trình khuyến mại giá thành cũng như là chế độ bảo hành để mua sản phẩm thì đơn giản thôi anh em có đặt hàng website gọi điện cho mình đặt hàng mình sẽ ship COD toàn quốc anh em nhận hàng anh em phải thanh toán mình sẽ bảo hành một đổi một ít nhất là 45 ngày cho anh em vô lỗi trong vòng 45 ngày mình sẽ hoàn toàn đổi cho anh em một chiếc máy khác trong trường hợp hết thời gian bảo hành anh em có thể gửi lên mình để mình hỗ trợ nhiều khi anh em sẽ được hỗ trợ hoàn toàn là miễn phí thế nên anh em hoàn toàn yên tâm nhá còn anh em nào có điều kiện có thể nâng cấp đến bảo hành đến 7 tháng hay nâng cấp đến bảo hành đến 18 tháng kể rơi vỡ cũng được đó thông tin chi tiết thì anh em có vào đường link mình nhắc lại là vào đường link bên dưới anh em điện thoại cho mình hoặc đến trực tiếp địa chỉ với mình là 170 lạch chay để biết anh em thấy cái máy này hay anh em có thể chia sẻ cho mọi người cùng xem thấy clip này hay anh em có thể like nhé cảm ơn anh em xem clip nhá